Cô Nhụy xin chào các con Các con thân mến Chị Hằng Nga là một cái tên rất quen thuộc đối với các con đúng không? Đặc biệt trong mỗi dịp Tết Trung Thu Trong những đêm hội trăng rằm Chị Hằng thường xuất hiện là một cô gái rất xinh đẹp Tay ôm chú thỏ trắng đáng yêu Vì sao lại như vậy? Đó là một câu chuyện được dân gian lưu truyền từ rất xa xưa Hôm nay, cô Nhị xin mời các con hãy cùng lắng nghe câu chuyện sự tích về chị Hằng Nga và Hậu Nghệ. Cách đây từ rất lâu, rất lâu rồi, con người bắt đầu cuộc sống hàng ngày dưới ánh mặt trời. Ban ngày làm lụng, ban đêm nghỉ ngơi, mặt trời mang đến ánh sáng và hơi ấm cho nhân loại. Mùa xuân gieo giống, mùa thu thì thu hoạch, con người sống những tháng ngày bằng trồng trọt, săn bắn. Thời bấy giờ, có một người tên gọi là Hậu Nghệ. Truyền thuyết kể rằng, khi Nghệ được 5 tuổi, một hôm đi đến một ngọn núi gần làng thì đột nhiên không thấy đâu nữa. Mãi đến 20 tuổi mới thấy anh trở về. Khi trở về, anh đã là một chàng trai cường tráng, anh nói rằng mình ở trong núi đã gặp một kỳ nhân, ông đã thu nhận anh làm đồ đệ, đã truyền thụ cho anh rất nhiều võ nghệ, đặc biệt là bắn tên, đã luyện đến trình độ xuất thần nhập hóa, bách phát bách trúng. Không lâu sau, kỹ năng bắn tên của nghệ đã vang danh khắp thiên hạ, được người đời xưng tụng là thiên hạ đệ nhất xạ thủ. Liên quan đến việc tài bắn tên của nghệ, vẫn còn có rất nhiều câu chuyện được lưu truyền rộng rãi trong nhân gian. Có một lần, Nghệ ở cùng đám bạn, vừa khéo có một con chim nhạn bay từ bầu trời bay qua. Chúng bạn ngẩng đầu nhìn con chim nhạn đang bay trên trời, dùng tay chỉ lên hỏi Nghệ. Cậu có thể bắn hạ nó không? Nghệ nhìn con nhạn hỏi, các cậu cần con sống hay là cần con chết? Chúng bạn nói, cậu bắn vào mắt trái của nó đi. Nghệ không trả lời, dương cung cài tên, bắn đi một phát, chỉ nghe dây cung vang lên, chim nhạn theo tâm thanh mà rơi xuống đất. Chúng bạn chạy đến xem thử, ngợi khen không ngớt lời. Thần xạ, thật không hổ danh là thần xạ. Nghệ hỏi, có phải mắt trái không? Chúng bạn cùng đáp, Tuy không phải là mắt trái, mà bắn trúng mắt phải, đây cũng là điều hiếm có lắm rồi. Nghệ nghe xong vô cùng hổ thẹn, trong lòng như đã mất mát gì đó. Đối với chuyện này nhớ mãi không quên. Từ đó về sau càng cố gắng luyện tập không ngừng, kỹ nghệ bắn cung cũng càng lúc càng tinh xảo hơn. Vợ của Nghệ là cô gái xinh đẹp nhất vùng tên gọi Hằng Nga. Hằng Nga đức hạnh, dịu dàng, mỗi ngày lo việc nhà cửa, hết mực quan tâm chăm sóc cho chồng, hai vợ chồng chung sống hòa thuận, hạnh phúc. Một hôm, Nghệ ra ngoài săn bắn như thường lệ. Trong một ngọn núi, chàng ra sức đuổi theo một con nai rừng. Con nai đó càng đuổi càng chạy nhanh. Đến lúc trời chập choạng tối, bỗng không thấy con nai đâu nữa. Lúc này, Nghệ phát hiện rằng mình đã ở trước một sân nhà rất là rộng lớn. Trong lòng hoài nghi, trong rừng núi hoang vu thế này, sao lại có gian nhà rộng lớn như vậy? Dường như là thâm cung đại điện vậy. Còn đang nghĩ ngợi, cánh cổng đã mở ra, có một tiểu đồng bước ra nói Tây Vương Mẫu có lời mời tướng quân Nghệ theo tiểu đồng đi vào chỉ thấy đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, chính giữa có một quý nhân đầu đội mũ phượng, thân mặc áo bào, thầm nghĩ, đây chính là Tây Vương Mẫu rồi. Nghệ vội vàng bước đến chắp tay bái lại, chỉ thấy Vương Mẫu mỉm cười hỏi, tướng quân dạo này vẫn khỏe chứ? Nghệ không biết đáp lại thế nào, chỉ cảm thấy đối với Vương Mẫu dường như đã quen biết từ lâu. Vương Mẫu nói, Hôm nay đặc biệt mời tướng quân đến đây là bởi có việc muốn dặn dò. Tướng quân hạ thế, thần mang sứ mệnh cứu độ chúng sinh. Lão thần hôm nay xin giúp tướng quân một tay vậy. Đợi mai này công thành viên mãn thì có thể về trời phục mệnh, trở lại hàng ngũ tiên nhân. Nghệ nghe xong chẳng hiểu gì cả, chỉ gật gật đầu cho qua. Phương Mẫu đang nói, liền báo Tiểu Đồng mang ra một bộ cung tên. Bộ cung tên này vừa nhìn thì biết ngay không phải là đồ vật ở nhân gian. Không thể biết được nó là làm bởi cái gì, chỉ thấy cây cung bằng vàng, mũi tên bằng ngọc. Nghệ sơ hai tay ra đón lấy một cách cung kính. Vương Mẫu nói, tướng quân có được bảo vật này thì có thể cứu vớt Lê Dân khỏi tai ách rồi. Nghệ không hiểu được ý nghĩa trong đó, chỉ đáp vân vân, hai tay sơ cao bái tạ vương mẫu. Sau đó, vương mẫu lại gọi tiểu đồng lấy ra một cái bình ngọc màu trắng. Bình ngọc đó tinh xảo đặc sắc, đẹp đẽ vô cùng. Vương mẫu nói, Tướng quân nhất định hãy nhớ kỹ, chất lỏng trong cái bình này chính là linh đơn diệu dược trường sinh bất lão tập hợp từ tinh hoa của vạn vật trong trời đất luyện thành. Tướng quân hãy cất giữ cẩn thận. Tướng quân sau khi đại công cáo thành, hãy cùng hằng Nga uống tiên đan này, lập tức sẽ có thể thăng thiên đắc đạo, hưởng trọn tiên duyên. Nói xong, dặn Tiểu Đồng rằng, Trời không còn sớm nữa, hãy tiễn tướng quân về đi. Nghệ khấu tạ món quà của vương mẫu, khi ngẩng đầu lên chàng phát hiện mọi thứ trước mắt đều đã không còn. Trong lúc hoảng hốt, không biết là thật hay là mơ, lại phát hiện bản thân đã ở trước cửa nhà. Chỉ có chiếc bình ngọc trong tay, cung tên trên lưng dường như đang nói với chàng. Những gì lúc nãy đều là thật cả, chứ không phải mơ. Nghệ trong lòng vừa kinh ngạc vừa vui mừng, lớn tiếng gọi Hằng Nga. Mau đến đây, hôm nay ta đã gặp được thần tiên rồi. Hằng Nga nghe tiếng vội hỏi, có chuyện gì vậy? Sao hôm nay chàng lại về muộn thế này? Nghệ đem câu chuyện của mình hôm nay kể hết cho vợ nghe. Hằng Nga nhìn bộ cung tên, bưng bình ngọc, trong lòng cũng là vừa kinh ngạc, vừa vui mừng, không thể không tin. Ừ, nghe nói như vậy, phu quân cũng là một tiên nhân trên trời. Nếu không sao Vương Mẫu gọi chàng là tướng quân Hai vợ chồng vừa nói vừa suy đoán Không biết rốt cuộc là sẽ xảy ra đại sự gì Mà cần dùng đến cung tên để giải cứu Lê Dân Bách Tính Phải chăng lại sắp có dị tộc đến xâm phạm bờ cõi Cuối cùng vẫn mãi không thể suy đoán sao cho tường tận Thế là hai vợ chồng không nói thêm gì nữa Chỉ biết đợi xem Nếu Vương Mẫu đã nói như vậy thì tất sẽ có an bài. Vậy là không biết bao nhiêu ngày đã trôi qua. Bỗng có một ngày, trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện mười mặt trời. Toàn thế giới đều bị bốc cháy, có cây khô héo, mặt đất bốc khói, nước sông sôi sục, biển cả đều nóng hẳn lên. Những người dân không còn nơi ẩn nấp đã chết vô lượng vô số. Chỉ có một số người trốn núp vào trong sơn động thật sâu, may mắn sống sót, đợi đến ban đêm mặt trời lặn xuống mới dám bước ra tìm thức ăn. Cá tôm chim thú không gì thoát được, vạn vật khóc than. Độc trùng, mảnh thú nhân cơ hội tàn hại có người, nhân loại gần như sắp chết hết cả. Mọi người kêu khóc cứu mạng, quỳ lại trời xanh. Ông trời ơi, làm ơn hãy cứu chúng con tiếng kêu khóc vang dậy cả một góc trời thì ra mười người con trai của vua trời đế tuấn đều là mặt trời bình thường sống trên cây phù tang thuộc bờ biển đông hải họ vốn là thay phiên nhau trực ban mỗi người một ngày mười ngày thay phiên nhau một lần bỗng có một ngày họ nảy sinh ý tưởng mới lạ cảm thấy một người cô đơn buồn chán không thú vị gì cả. Thế là cả mười cùng rủ nhau ra ngoài chơi. Như vậy liền đem đến tai họa lớn cho nhân gian. Nghệ và Hằng Nga lúc này mới hiểu ra, đây chính là sứ mệnh cứu thế mà Tây Vương Mẫu nói đến. Nhìn thấy mọi người chịu nạn như vậy, trong lòng hai người đau đớn vô cùng. Hai người không dám chậm trễ giây phút nào nữa vội mang theo thần cung bảo tiễn, leo lên ngọn núi cao nhất gần đó. Nói ra cũng thật kỳ lạ, cung tên đó phát ra một vòng hào quang rất lớn, bao trùm lấy hai vợ chồng hậu nghệ và hằng Nga, che chở cho họ không chịu sự oi bức mà mười mặt trời mang đến. Họ đã leo lên 99 ngọn núi cao, băng qua 99 con sông lớn, vượt qua 99 dãy thung lũng cuối cùng đã đến bờ biển Đông Hải, bước lên một ngọn núi cao nhất. Dưới chân núi chính là biển cả mênh mông. Đến đỉnh núi Hằng Nga nói, Phu quân, trước hết hãy nói đạo lý với họ. Nếu như họ có thể sửa đổi, còn có thể thay phiên nhau trực ca như trước đây, thì không cần phải bắn hạ họ. Nghệ gật đầu, hét to lên trời rằng, các ngươi hãy quay trở về đi, đừng có nguy hại bách tính như vậy nữa. Tuy nhiên, các mặt trời không những không coi nghệ ra gì cả, mà còn cười ầm lên. Nghệ bất giác nổi giận, hằng Nga cầm mũi tên xích nghệ, từng mũi, từng mũi đưa cho chàng. Nghệ dốc hết sức lực, dương cung lắp tiễn, bắn về phía mười mặt trời trên không trung mũi tên đầu tiên vang như tiếng sấm. Một mặt trời bị bắn rơi xuống. Mũi tên thứ hai cũng tựa như tiếng sấm vang trời, cùng lúc bắn hạ hai mặt trời. Mũi tên thứ ba chấn động trời đất, bốn mặt trời đồng thời rơi xuống. Mũi tên thứ tư tựa sao băng lóe sáng, chỉ thấy hào quang chói lọi. Mũi tên thứ năm vạn dặm trời trong, vô ảnh vô tung. Chính mặt trời cuối cùng đã bị bắn hạ. Trong chốc lát, hơi nóng như thiêu, như đốt không còn nữa. Bầu trời chỉ còn một mặt trời chiếu rọi trên cao. Lúc này, mặt đất trở nên mát mẻ, vạn sông tuôn chảy, tiếng sóng biển rì rào, cỏ xanh sống lại, cành cây đâm chồi. Mọi người đều từ trong hang động dưới lòng đất chui ra. Người nào người nấy đều vây quanh lấy nghệ, vui mừng nhảy nhót, cảm tạ không thôi. Tiếng hoàng hồ ca ngợi nghệ vang đến cõi trời, chấn động mặt đất. Lúc này, nghệ lắp cung kéo tên, nhắm trúng mặt trời thứ mười. Hằng Nga bước lên can ngăn nói, Lan quân hãy khoan, đừng có bắn nữa, trời không thể một ngày không có mặt trời, vạn vật còn cần sinh trưởng nhờ vào ánh sáng hãy để lại cái này để nó tạo phúc cho muôn dân. Từ đó về sau, mặt trời này mỗi ngày đều nhô lên từ bờ biển phía đông, buổi tối lặn xuống từ ngọn núi phía tây. Sưởi ấm nhân gian, bảo trì sinh tồn của vạn vật, mọi người nhờ vậy mà được an cư lạc nghiệp. Sau khi nghệ bắn hạ chính mặt trời rồi, vô cùng mừng rỡ, cùng Hằng Nga về đến nhà, chuẩn bị uống tiên dược mà Vương Mẫu ban tặng. Hằng Nga mang bình ngọc ra, bản thân mình uống trước một nửa, sau đó hai tay đưa cho Nghệ. Lúc này, trong lòng Nghệ vẫn còn nghĩ đến cảnh tượng vừa xong được vạn dân hoan hô, bốn biển ca ngợi công đức của bản thân mình. Chàng chắp tay sau lưng đi đi lại lại, vui mừng khôn tả. Khi xoay mạnh người lại, thật không ngờ rằng đã đụng phải chiếc bình ngọc mà Hằng Nga đang cầm trên tay. Bình ngọc bóng rơi xuống đất, vỡ tan tành. Tiên dược chảy khắp sàn, rồi thấm vào trong đất. Hai người đều ngẩng người ra, trố mắt nhìn nhau, không nói được gì. Ngay lúc này, Hằng Nga cảm thấy thân thể mình trở nên nhẹ nhõm, không thể đứng vững trên mặt đất nữa nhẹ đến như muốn bay lên. Dần dần, mỗi lúc một nhẹ, nhẹ dần, nhẹ dần, Hằng Nga trong lúc vội vã, liền thuận tay ôm lấy con thỏ trắng mà ngày thường mình yêu nhất vào trong lòng. Nghệ chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng, nhìn thấy Hằng Nga càng bay càng cao, càng bay càng xa. Theo tiềm thức chàng muốn bắt lấy vợ, nhưng chỉ bắt được khoảng không mắt thấy hằng Nga ôm theo con thỏ bay lên trời, bay lên, bay lên, cuối cùng bay đến cung trăng. Những người già thường hay nói rằng, mỗi khi trăng sáng vằn vặt giữa trời, mọi người ngẩng đầu nhìn lên sẽ thấy trên mặt trăng có bóng nhà thấp thoáng. Đó chính là quảng hàng cung mà hằng Nga cư ngụ. Còn có thể nhìn thấy một con thỏ ngọc đang giả thuốc dưới một gốc cây Nghe nói đó là Hằng Nga chuẩn bị cho Nghệ, hy vọng rằng Nghệ ăn rồi có thể đến đến cõi trời cùng nhau đoàn tụ. Đây chính là câu chuyện Hậu Nghệ bắn mặt trời, Hằng Nga bay lên cung trăng, được yêu thích và lưu truyền hàng nghìn năm nay. Các con thân mến, Câu chuyện sự tích về Hằng Nga và Hậu Nghệ thật hay, thật cảm động phải không các con? Tuy nhiên, cũng có rất nhiều truyền thuyết được lưu truyền trong dân gian về nguồn gốc ra đời của Tết Trung Thu gắn liền với sự tích Hằng Nga Hậu Nghệ. Trong số những truyền thuyết đó, cô nghệ xin trích ra kể cho các con nghe một truyền thuyết cũng khá là hay. Truyền thuyết như sau Hậu Nghệ là một người bất tử. Trong khi đó, Hằng Nga là một tiên nữ xinh đẹp sống ở thiên đình và phục vụ cho Tây Vương Mẫu. Cả hai người là vợ chồng. Sắc đẹp của Hằng Nga và sự bất tử của Hậu Nghệ đã làm cho một số vị thần tiên khác ganh ghét và họ đã vu oan một tội lỗi phạm thiên đình cho Hậu Nghệ trước mặt vua Nghiêu. Từ đó, Hằng Nga và Hậu Nghệ bị đuổi khỏi hoàng cung và phải sống cuộc đời thường dân. Cuộc sống làm lụng, săn bắn đã làm cho chàng hậu nghệ trở thành một xạ thủ có tiếng trong dân gian. Bấy giờ, có 10 mặt trời cùng lúc tồn tại. Cứ một mặt trời thì chiếu một ngày và cứ thay phiên như vậy trong vòng 10 ngày. Tuy nhiên, tai họa ập đến, một ngày kia cả 10 mặt trời cùng xuất hiện trong một ngày và đã thiêu cháy hầu hết sinh linh trên mặt đất Trước hoàn cảnh ngàn cơn treo sợi tóc trên, vua Nghiêu đã sai hậu nghệ bắn rơi chính mặt trời, chỉ để lại một cái mà thôi. Chàng hậu nghệ đã hoàn thành sứ mạng xuất sắc. Để đáp lại, vua Nghiêu đã cho chàng một viên thuốc trường sinh bất lão và dặn rằng Tạm thời không được uống cái này vào, hãy bắt đầu cầu nguyện và ăn chay trong một năm, sau đó mới được uống. Hậu nghệ làm theo, Chàng đem viên thuốc về nhà và giấu nó ở cái rui trên nóc nhà, tự khổ luyện tinh thần. Được khoảng nửa năm, vua Nghiêu mời chàng đến kinh thành chơi. Hằng Nga ở nhà thì bỗng lưu ý đến một vật sáng lóng lánh trên mái nhà và phát hiện ra linh dược. Sau đó, biết là linh dược, nàng đã uống ngay viên thuốc, cũng vừa đúng lúc hậu nghệ về đến nhà và ngay tức khắc Chàng đã biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả đã quá muộn, hằng Nga bắt đầu bay về trời. Với chiếc nỏ trong tay, hậu nghệ đuổi theo hằng Nga. Nhưng đi được đến nửa đường thì thần gió đã cản chàng lại, mặc cho nàng tiên nữ xinh đẹp kia bay đến mặt trăng. Khi vừa đến nơi, hằng Nga bỗng không thở được và viên thuốc văng ra. Kể từ đó, Hằng Nga mãi ở trên mặt trăng không thể nào trở lại trần gian. Truyền thuyết còn kể lại rằng nàng đã kêu gọi những con thỏ ở mặt trăng tạo ra viên thuốc giống như vậy để nàng còn quay về với người chồng ngày đêm mong nhớ. Nhưng tất cả đều vô dụng. Trong khi đó ở dương thế, sự mong nhớ và nỗi hối hận ngày đêm cồn cào hậu nghệ. Cuối cùng, chàng xây một lâu đài trong mặt trời và đặt tên là Dương, trong khi đó thì Hằng Nga cũng xây một lâu đài tương tự đặt tên là Âm. Cứ mỗi năm một lần, vào ngày rằm tháng 8, hai người được đoàn viên trong niềm hân hoan hạnh phúc. Chính vì thế mà mặt trăng luôn thật tròn và thật sáng vào ngày này như để nói đến niềm vui, sự hân hoan khi được gặp mặt của con người. Tết Trung Thu là một ngày Tết riêng dành cho trẻ em còn được gọi là Tết trong trăng. Trẻ em rất mong đợi được đón Tết này vì thường được người lớn tặng đồ chơi, thường là đèn ông sao, mặt nạ, đèn kéo quân, súng phun nước, tò he, vân vân và được ăn bánh nướng, bánh dẻo. Vào ngày Tết này, người ta tổ chức bày cổ trong trăng. Thời điểm trăng lên cao, trẻ em sẽ vừa múa hát, vừa ngắm trăng phá cổ. Ở một số nơi, người ta còn tổ chức múa lân múa sư tử, múa rồng để các em vui chơi thỏa thích. Gỗ mừng trung thu gồm bánh trung thu, kẹo, mía, bưởi và các thứ hoa quả khác nữa. Đây là dịp để con cái hiểu được sự săn sóc quý mến của cha mẹ đối với mình một cách cụ thể. Vì thế, tình yêu gia đình lại càng khắng khích thêm. Cũng trong dịp này, người ta mua bánh trung thu, trà rượu để cúng tổ tiên biếu ông bà cha mẹ, thầy cô, bạn bè, họ hàng và các ân nhân khác. Thật là dịp tốt để con cháu tỏ lòng biết ơn ông bà cha mẹ và để người đời tỏ lòng săn sóc nhau. Tết Trung Thu còn là một phong tục có ý nghĩa lâu đời, không chỉ ở Việt Nam mà còn ở các nước châu Á khác như Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Đài Loan, Singapore, ngày nay cũng được gọi là ngày lễ quốc gia tại Đài Loan, Bắc Triều Tiên và Hàn Quốc. Đó là ý nghĩa của sự chăm sóc, của tình thân hữu, của đoàn tụ và của thương yêu. Tết Trung Thu cũng được xem là một trong những ngày lễ Tết lớn trong dân gian. Vì vậy, cần cố gắng duy trì và phát triển nét đẹp văn hóa này trong truyền thống dân tộc. tục rước đèn trong đêm trung thu. Theo phong tục người Việt, bố mẹ bày cổ cho các con để mừng trung thu, mua và làm đủ thứ lồng đèn thắp bằng nến để treo trong nhà và để các con rước đèn. Vào đúng đêm 15 tháng 8 âm lịch, các bạn nhỏ sẽ được tụ tập lại cùng nhau mang những chiếc đèn lung linh sắc màu hình dáng đó cùng nhau đi khắp vùng để trước đèn dưới trăng Thời xưa, người Việt còn tổ chức hát trống quân trong dịp Tết Trung Thu. Điệu hát trống quân theo nhịp ba, thình thùng thình. Ngày xưa, trai gái dùng điệu hát trống quân để hát trong những đêm trăng rằm, nhất là vào rằm tháng 8. Trai gái hát đối đáp với nhau, vừa để vui chơi, vừa để kén chọn bàn trăm năm. Người ta dùng những bài thơ làm theo thể thơ lục bát hay lục bát biến thể để hát. Tết Trung Thu mới đầu, là Tết của người lớn để thưởng thức cảnh đẹp thiên nhiên, ăn bánh, uống trà, ngắm trăng rằm vào giữa tiết thu. Dần dần Tết Trung Thu trở thành Tết trẻ em hay Tết nhi đồng, nhưng người lớn cũng dự phần trong đó. Như vậy là các con đã hiểu nhiều hơn về rằm Trung Thu cũng như sự tích về chàng hậu nghệ và chị Hằng Nga. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Nếu các con thấy hay thì các con hãy nhớ nhấn like và chia sẻ kênh Vương Nhụy để các bạn nhỏ khác cũng được nghe chuyện các con nhé. Cô Nhụy xin chúc các con ngủ thật ngon và một giấc mơ thật đẹp.